Câu chuyện về chiếc bình nứt Ngày xưa, ở ngôi làng nọ của Ấn Độ Có anh chàng gánh nước bằng hai chiếc bình Một chiếc bị nứt, còn chiếc kia thì nguyên vẹn Khi gánh nước, anh treo mỗi chiếc bình vào một đầu đòn gánh Một chiếc bình nguyên vẹn không bao giờ để rơi một giọt nước nào trên đường về Còn chiếc bình nứt thì dẫu có đổ đầy đi chăng nữa, khi về đến nhà cũng chỉ còn lại một nửa. Chiếc bình tốt luôn tỏ vẻ hãnh diện, tự hào về sự hoàn hảo của mình. Còn chiếc bình nứt lúc nào cũng thấy vô cùng xấu hổ, luôn mang trong mình cảm giác thất bại. Một ngày nọ, ở bên bờ sông, chiếc bình nứt đau khổ nói với người gánh nước Ông chủ ơi, con cảm thấy rất xấu hổ và có lỗi với ông. Người gánh nước hỏi, tại sao con lại nghĩ như vậy? Con xấu hổ vì điều gì chứ? Chiếc bình nứt bèn trả lời, suốt hai năm qua, vì vết nứt bên hông mà con chỉ đem về được một nửa bình nước, nhọc công phí sức của ông mà thôi. Người gánh nước bình thản đáp, hôm nay trên đường về nhà còn hãy nhìn sang hai bên vệ đường nhé khi người gánh nước quải bình trên vai về nhà chiếc bình nước đã nhìn thấy những bông hoa tươi đẹp dưới ánh nắng mặt trời ấm áp những bông hoa thật đẹp chiếc bình nước nhủ thầm tự cảm thấy vui hơn một chút nhưng khi về đến nhà nó lại vô cùng xấu hổ vì thấy một nửa bình nước đã bị rò rỉ dọc đường. Người gánh nước liền nói với nó, Con có nhìn thấy những bông hoa bên vệ đường không? Và có nhận thấy những bông hoa chỉ nở bên đường phía con không? Thật ra ta đã sớm biết về vinh đức của con Nên đã chủ tâm gieo một số hạt hoa ở bên vệ đường phía bên con Mỗi ngày khi ta gánh nước về nhà con đã tưới tắm cho chúng bằng những giọt nước rơi ra từ chỗ rò rỉ của con mà con không hề hay biết. Suốt hai năm qua, trong nhà ta không bao giờ thiếu những bông hoa đẹp cắm trên bàn. Nếu không phải vì vết nước của con thì ta cũng chẳng thể có được những bông hoa để trang trí trong nhà mình. Vậy đấy, trên đời chẳng bao giờ là hoàn mỹ Người trong đời cũng nào có hoàn mỹ được đâu